Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn combo 5 món khẩu trang thể thao Yesmart của công ty thể thao Yes à, Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cách sử dụng khẩu trang nha à, Bên trái khẩu trang các bạn sẽ thấy được à, logo phản quang của công ty thể thao Yes à, Đây là đặc điểm để chống hàng giả chưa nổi trên thị trường nha Khẩu trang có hai lớp vải thể thao co giãn thoáng mát, bao bọc lớp khoáng khuẩn có phần chia mũi đảm bảo giữ kín và không bị bung khi chạy thể dục. Với combo 5 khẩu trang vải thể thao kháng khuẩn cao cấp chỉ với giá 100 000 Với 3 lớp bảo vệ, lớp thứ nhất chặn bụi bẩn và các vi khuẩn nhỏ, lớp thứ hai bảo vệ hệ hô hấp các vi khuẩn 90 đến 99%, lớp thứ ba co giãn và thoáng mát cho các bạn thoải mái dù đeo cả ngày. À, kháng khuẩn ít nhất 30 lần giặt, có giấy kiểm định 100% chính hãng không?